câu tạm biệt em nói trên môi anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi nhìn lại từng khoảnh khắc từng tồn tại ta từng cờ dài mắt em nhòa đi mascara em trách anh không đi đến nơi coi lần nhà dù vạn ngày cũng chẳng để